người theo đuổi sự nghiệp học hành cũng sớm đạt được những thành tích tốt, thi cử thuận lợi. Trong công việc, bạn là người vô cùng nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, bạn thường khá cứng nhắc và có đôi phần bảo thủ, không chịu lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh. Có lẽ đây là điều bạn cần phải sửa đổi sớm nếu muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Ngày thủy khí vượng, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Thời tiết thay đổi khiến bạn dễ mắc các bệnh về phổi, viêm họng, bệnh về cuộc sống, gân cốt, răng hay cơ bắp. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Con số may mắn là 27, 90, 2. Tử vi tuổi sửu. Người tuổi sửu gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày này nhờ ảnh hưởng của cục diện tý sửu lục hợp. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, có thể mang lại nguồn lợi lớn trong tương lai. Tuy nhiên, có thương quan án ngữ, trong các quyết định của mình, bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng, xem xét kỹ lưỡng từng khía cạnh của vấn đề, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Thổ thủy xung khắc, chuyện tình cảm của bạn không mấy như ý trong ngày chủ nhật này. Người độc thân vẫn chưa thể mở lòng để tiếp nhận tình cảm của đối phương. Có lẽ cái bóng của quá khứ quá lớn để ngăn cản bạn tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, Tị, dậu, tý. Con số may mắn là 54, 86, 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hôm nay, thiên ấn trợ vận, người tuổi dần tự tin thể hiện năng lực của bản thân, nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Ngũ hành thủy sinh mộc, người độc thân có thể tìm thấy một nửa cho mình trong ngày này. Những nét cá tính độc đáo của bạn hấp dẫn đối phương, hãy cho cả hai một cơ hội để trò chuyện và cùng tìm hiểu thêm về nhau. Các cặp đôi dù bận rộn cũng dành cho nhau không ít thời gian, cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật, tình cảm vì thế mà càng thêm gắn kết. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. Con số may mắn là 86, 96, 4. Tử vi tuổi mão. Xem tử vi chính xác nhất 12 con giáp cho biết, cục diện tương hình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi mão trong ngày chủ nhật này bản mệnh phải chịu không ít áp lực, những phiền não cứ liên tục đeo bám khiến tinh thần bạn chẳng thấy khá hơn. May mắn thay, sự xuất hiện của chính ấn đã mang lại cho con giáp này một tia sáng đầy hy vọng. Bạn được trao cơ hội để thể hiện tài năng của mình, được khẳng định mình, sự tự tin của bạn nhờ đó sẽ ngày một gia tăng. Trong ngày thủy mộc tương sinh mang theo vận đào hoa vượng sẽ giúp cho người độc thân có thể tìm được một nửa của mình, chỉ bằng một vài câu nói, một vài ánh nhìn, cả hai cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ với đối phương. Một mối quan hệ đầy mới mẻ sẽ đến, hãy chờ đón nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. Con số may mắn là 25, 86, 5. Tử vi tuổi thìn, Người tuổi thìn được cục diện bán hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hành thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới. May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của thực thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì, Tiếc rằng, sức khỏe của bản mệnh lại có dấu hiệu giảm sút trong ngày thổ khắc thủy như hôm nay. Bạn đừng mải mê với công việc mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, một giấc ngủ sớm sẽ giúp bạn hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Con số may mắn là 11, 60, 6. Tử vi tuổi tỵ tỵ kiên chiếu mệnh, người tuổi tỵ hãy học cách hòa nhập với tập thể hơn, đừng mãi cô độc một mình như thế nữa. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ thật tỉnh táo và tránh xa cuộc chiến chia bè kết phái, cạnh tranh tại đây. Một khi bạn bị vướng vào guồng quay này thì bạn chỉ có thể nhận về sự tổn hại mà thôi. Ngũ hành thủy khắc hỏa còn cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian hai người ở bên nhau đã chẳng được bao lâu nhưng lại cứ liên tục tranh cãi về những điều nhỏ nhặt, đây chính là lý do khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Để mọi việc thêm phần thuận lợi, bản mệnh nên chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành trong ngày 26 tháng 9 năm 2021 này. Cụ thể bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc đi về hướng Đông để gặp tài thần. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Con số may mắn là 30, 79, 7. Tử vi tuổi Ngọ. Chủ nhật này, bị tương xung tác động, những mối quan hệ của bản mệnh đang dần rơi vào ngõ cụt khi liên tục có những ý kiến bất đồng dẫn đến mâu thuẫn khó hòa giải. Đây là lúc đôi bên cần ngồi lại, trao đổi thẳng thắn và mềm mỏng về những vướng mắc đang tồn tại. Vận xui của bạn còn tiếp diễn khi kiếp tài bỗng chốc xuất hiện mang theo họa mất tiền mất của cận kề. Lúc này bạn chỉ cần giữ chặt được túi tiền trong tay mình là tốt lắm rồi. Đừng tham lam tin lời dụ dỗ của người khác mà đem tiền đầu tư vào những chỗ không đáng tin cậy nhé. Thủy hòa bất dung, chuyện tình cảm của bạn không mấy như ý trong ngày chủ nhật này. Người độc thân vẫn lẻ bóng một mình, có lẽ do những yêu cầu quá đỗi khắt khe của bạn. Cũng đã đến lúc bạn cần nhìn lại bản thân mình, bạn sẽ tìm thấy được một người thực sự phù hợp với chính bạn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. Con số may mắn là 21, 48, 8. Tử vi tuổi mùi, Chủ nhật này, cục diện tí mùi tương hại sẽ mang đến không ít muộn phiền của cho con giáp tuổi mùi trong ngày hôm nay. Bạn cần đề phòng kẻ tiểu nhân luôn đem lòng ghen ghét mà luôn tìm cơ hội để hãm hại bạn. Hãy cố chu toàn tất cả mọi việc, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở nhằm hạ bệ bạn. Thương quan nhập cục, chỉ một sơ suất cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bạn cần phải tìm hiểu và xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, nếu không muốn mọi thứ bị sụp đổ bất cứ lúc nào cả công danh lẫn tiền bạc của bạn cũng theo đó mà một đi không quay trở lại. Ngày 26 tháng 9 năm 2021 dương lịch là ngày can bính. Theo đó, lịch ngày tốt khuyên bạn không trị bệnh trong ngày can bính như hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Con số may mắn là 25, 86, 9. Tử vi tuổi thân. Tam hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi thân trong ngày chủ nhật này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Thiên tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí, Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ trong ngày kim thủy tương sinh này. Đã từ rất lâu rồi cả hai mới có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở như thế này. Cả hai thêm hiểu về nhau, về những khó khăn mà hai bạn vướng phải. Có lẽ thời cơ bứt phá của bạn đã đến, hãy lấy đó làm động lực bạn ngày càng làm tốt hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. Con số may mắn là 05, 69, 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu sẽ phải chịu không ít ấm ức trong ngày tí dậu tương phá như hôm nay. Nội bộ lục đục, công việc trở nên đình trệ, chưa kể kẻ tiểu nhân vẫn luôn lăm le hòng chiếm đoạt. May thay, chính tài xuất hiện vừa kịp lúc mang theo nguồn lợi ổn định giúp bạn trang trải những khó khăn trước mắt. Dù tiền bạc có về tay thì bản mệnh cũng phải luôn ghi nhớ rằng sự cẩn trọng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể. Kim sinh thủy, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người mới ốm dậy chưa khi nào thấy mình tràn trề sinh lực đến vậy. Đây chính là thành quả của việc tập luyện chăm chỉ cũng như tuân thủ một chế độ sinh hoạt điều độ đó. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Con số may mắn là 27, 88, 11. Tử vi tuổi tuất. Xem bói tử vi, May mắn được thực thần ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi tuất trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay. Đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy. Thổ khắc thủy, những mâu thuẫn đang lớn dần lên và tạo ra những vết dạn nứt trong mối quan hệ của hai người. Nếu không sớm hàn gắn thì sự chia ly sẽ là điều diễn ra trong một sớm một chiều thôi. Hãy tìm ra cách để bảo vệ tình cảm của bạn ngay và luôn đi nhé.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 người tuổi hợi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn. Tuy nhiên, bạn đừng quá vội mừng, bởi hung thần thiên quan có thể xuất hiện và khiến cho những cố gắng nỗ lực của bạn tan thành mây khói. Bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên nóng giận, và dễ bị kích động khiến bản thân có thể hành động hoặc nói ra những lời nói khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.